Panda, I got broads in Atlanta. She's with me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Hey, yo anh em. Welcome back. Chào mừng anh em đã quay trở lại với vụ đài gaming. Xuất hiện trước màn hình của chúng ta bây giờ đây chính là nhân vật thuật sĩ hay còn gọi là summoner cũng là nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay. Và không thể để anh em đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy và vì chỉ là PVM nên mình sẽ ưu tiên tăng đam để chọn quái nhanh thôi và sẽ cộng thêm một phần máu để tránh bị chết bởi quái và với season 15 mình đang chơi cũng như là season 16 sắp được ra mắt thì thuật sĩ chủ yếu sẽ có hai hướng đi chính đó là hướng đi nguyên rủa và hướng đi phép thuật với hai hướng đi này chúng ta sẽ có những trang bị cho em nó sẽ khác nhau và đầu tiên cơ bản nhất là chúng ta phải đi đến cái còng điểm bảng pol thì đối với bảng pol của nhân vật thuật sĩ ở trong season 15 cũng như season 16 thì cũng không có gì thay đổi với các season trước chủ yếu chúng ta sẽ tăng sức mạnh sao cho đủ mang đồ tăng agi tức là nhanh nhẹn tầm 800 cho đến 1000 để lấy được tốc độ đánh attack speed anh em thấy không 134 trên 188 tùy vào đồ cũng như là cả cái vật phẩm phù mà anh em có thể mang theo trên người thì anh em tăng cái mức nhanh nhẹn sao cho hợp lý với máu thì mình sẽ không tăng bởi vì đồ của mình hiện tại là đã khá là trâu khá là khỏe và mình không cần tăng điểm máu nữa và còn lại mình sẽ dồn hết cho năng lượng NE là 1700 với hiện tại đô mình đang mang thì lượng quýt đam tức là lượng đam phép thuật của mình sẽ đạt được là từ 2004 cho đến 2007 cộng thêm 5 2008 do đô mang lại sẽ tầm 7k và lượng đam nguyên rủa là sẽ tầm 6k và 12k đam do mặt đô mang lại sẽ là tầm 18k nha anh em đây là xe server chỉnh nha anh em khá là khủng khiếp đấy nha mà thì đối với bảng xe này thì chúng ta sẽ đạt được cái gì ok tiếp theo chúng ta sẽ đến với trang bị của thuật sĩ đầu tiên sẽ chính là cái cánh wing cấp 4 với khả năng mang lại một lượng đam là 70% và giảm sát thương là 73% rất là mạnh mẽ và đồ của Summoner thuật sĩ có thể mang trong season 15 cũng như season 16 sắp update là đồ Cyberhurt đồ thần level 1100 sẽ tăng skill đam tăng năng lượng tăng đúc bộ đam các kiểu con ra điện vân vân và mấy mấy quá nhiều thứ để tăng mang lại cho em đó một lượng đam cực kỳ khủng khiếp và mình muốn ờ, cho anh em một điều quan trọng khi anh em sử dụng sách cũng như là gậy phép thuật thì đối với anh em nào muốn đi theo đường và là tăng phép thuật đó, thì nên sử dụng gậy anh em để ý dưới gậy sẽ có dòng ốp là increase with 201% tức là tăng sức mạnh phép thuật nhưng mà nhân vật mình hiện tại là đang đi theo đường nguyên rủa được lập khung nên anh em nên sử dụng là sách hiện tại do đội vệ nhân vật này của mình thì đọc gần như là bắt đồ nên mình muốn sử dụng thêm một gầy nữa cho nó đẹp và là nó sẽ tăng thêm một chút đam cho nhân vật nhưng mà không đáng kể nha anh em đối với anh em mới bắt đầu chơi và kinh phí không cho phép thì nên sử dụng một trong hai thứ thôi và mình khuyên là nên sử dụng sách đối với bản season 15 và season 16 rất là mạnh mẽ đấy anh em ạ tiếp theo chính là cặp khuyên tai một thứ mà chỉ có season 14 về sau mới có sẽ tăng được là skill down và khuyên tay phải sẽ là tăng attack à, speed tốc độ đánh ring thì khá là quý bắp tiếp theo chúng ta sẽ đến với bảng master 1 đối với bảng master 1 ở season 15 và season 16 sẽ có gì ở cột 1 sẽ không có gì nhiều thay đổi lắm chúng ta vẫn chủ yếu là sẽ tăng phòng thủ thành công hồi máu hồi mana và hồi của team ở các cột sau thì chúng ta sẽ tăng thêm sức mạnh tốc độ đánh cũng như là năng lượng nhưng mà không tăng bao máu nhé nhé cột này không tăng thì dồn điểm cho các ô khác đối với cột 2 thì khi mà mình đã có một lượng đam lớn thì mình chỉ muốn là khả năng mình tấn công là lượng đam đó quái nó phải dính nên mình sẽ tăng mắc vào ô khả năng tấn công thành công và thêm 20 điểm cho cột máu để có một đường máu có gọi là ổn khi mà gặp quái mình không bị chết bất đắc kỳ tử nhé nhé ở cột 3 thì chúng ta ở bảng này do mình vừa sử dụng stick tức là gậy và vừa sử dụng sách nên mình đã tăng cả hai ô đồng đều để nhận lại được một lượng đam gọi là nhìn hơn so với người sử dụng gậy thuần túy hoặc là sách thuật sách phép thuật thuần túy nhé sẽ hơn một chút nhưng mà không đáng kể bao nhiêu nhưng mà có còn hơn không tương tự ở các cột phí ấy và do đồ của mình là đồ cuối rồi nên mình không muốn tăng ở các cột Kristam và Excel ok chúng ta đến với bảng master 2 thì bảng master 2 cũng không có quá nhiều đặc biệt vẫn là tăng vào design thằng chết vùng đất chết tăng các điểm còn lại vào các cô dâu tiếp theo để lấy mắc có để có thể được một lượng đáp khá là ổn định và ở đây mình sẽ không tăng vào blending mà mình tăng vào băng tại sao lại như vậy khi mà mình lên các map cao hơn so với level á, thì lượng đáp mà quái mang lại cho mình khá là lớn và mình không muốn quái nó tiện lại gần mình và nó gây đáp. vì đối với tất cả những dòng nhân vật mà phép thuật thì phòng thủ khá là yếu nên khả năng tăng băng sẽ là kim hàm quải lại đóng băng quải lại tại vị trí đó và nó sẽ không gây đam cho mình nữa và mình sẽ có thời gian chiến quái nhanh hơn ở cột bonus bên cạnh vẫn là tăng mắc máu có một tăng lên tầm hai ngàn rưỡi máu nhé anh em tăng thêm một chút skill đam và để cho anh em thấy được cái kết quả của cái việc tăng điểm như này cũng như là sử dụng đồ ra thì nó sẽ gây ra được lượng đam bao nhiêu bây giờ chúng ta sẽ thử đến với các map tiếp theo map 850 nha anh em ui chết một đống này bị clear chết một đống này anh em kìa bởi sai thuộc tỷ là bóng tôi mình sử dụng luôn đưa bóng tôi anh em xem sẽ lượng đam nó sẽ là bao nhiêu nha anh em nào kiếm ạ mình muốn kiếm một bãi quái thật là đông ok biết là rất là nhanh anh em thấy không rất là nhanh anh anh em thấy là bắn không trúng khả năng đóng băng quả khá là tốt tuy nhiên là quả mà đã dính băng mà không di chuyển được đó chính là chuyển ra cho anh em biết và một trong những lý do mà mình sử dụng skill này vì có thân chết đi ở sau lưng anh em kìa cực kỳ đẹp skill hồi thân chết khá là đẹp nhé băng vừa làm chậm vừa không di chuyển được ok bây giờ là map atlan mới nha anh em map atlan level 1000 level 1000 vẫn thu được vận pháp cực kỳ tốt lượng đam gây ra vẫn rất là khủng khiếp không có bục gì hết nha anh em không có bục một thứ gì hết chỉ là bục bởi gì thôi mà đã được đá như vậy rồi trời ơi chịu nó thấu mình nên di chuyển nó một chút đây để tránh quái đến gần dần rồi anh em ạ à. động băng anh em thấy không động băng động băng quả không thể đến lại gần được khả năng trên khá là tốt đấy anh em, kim này mà phối hợp với các con nhân vật như là Doom rồi Slayer tăng tốc độ đánh rồi tăng khả năng phá giáp cộng thêm e e bút nữa chắc vài quạt hai quạt lời quả chết hết chơi solo mà như vậy đấy đừng nói gì đi để tin nữa ok tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với map Atlan 3 bỏ qua Atlan 2 nha anh em Atlan 2 chắc là yếu rồi ui chết nhiều thế anh em ơi đừng clear nữa có người đến rồi câu câu không biết tôi không nghe trời ơi Atlas 3 để anh em map level 1030 đam này hơn 100 k đam quá là khủng thế này thì chơi với dễ rồi ok tiếp theo chúng ta sẽ đến với map cuối cùng là map Kayon 1050 mình hy vọng là anh em nó sẽ vẫn sống tốt go go let's go let's go giật được không trời ơi vật thủ anh em ơi vẫn sức khỏe dù rằng là mất máu khá là nhiều nhưng mà đi với tim là vẫn trên được ok mình đi di chuyển ra một xí tránh đứng gần quái quái đánh mất máu nhiều quá vẫn clear tốt nha anh em đám diện rồng như này là vẫn clear tốt trời ơi Ok, trên đây là một số cái chia sẻ của mình về nhân vật thuật sĩ Summoner cho season 15 và season 16 cũng như là hướng đi theo hướng Nguyên Rùa để cho anh em có thể tham khảo đây chưa chắc và gần như là không phải là hướng đi tốt nhất vì mỗi server sẽ có một cái thay đổi mà admin của server đó họ đã chỉnh sửa nhưng mà anh em có thể tham khảo